thử kết nối với cái à, thử cái đầu à, D39E à, ờ. đây D39E ờ. đầu này thì màn hình cảm ứng kết nối thì nó cũng giống mấy cái đầu cân kỹ số khác của Kali ví dụ như muốn cài đặt á, thì vô cái cái quyền chọn admin nhập mật khẩu vào 1 2 3 4 5 6 ok xác nhận rồi do giờ muốn cài đặt gì cũng được hết chú ý là cái đầu này nó có cái à, cái dâm canh clip cái dâm canh clip thì nó nằm ở à, dưới này Đây. đó chọt vô nó kêu cái bíp là nó cho phép rồi bây giờ thử cài đặt đây menu debug scale địa chỉ single cái này nó kết nối một con thôi rồi quét rồi thay đổi địa chỉ cũng giống như mấy uh, à, lậu d hoặc USD thoát ra cái này là quét số lượng lót cell hiện tại đang có 4 con cell số 1 là chuẩn ơ e, số 2 chuẩn ơ e, số 3 chuẩn ơ e, số 4 chuẩn ơ cái này là s số lượng này tổng cộng kết nối 4 lót cell đây là protocol chuẩn giao tiếp của con lót cell đó à, mình vô phần canh clip thử à, chỉ bớt canh clip đây phần clip với zero clip xác nhận cái không tải rồi bỏ tải lên lót on cho nó 5 ngàn đi xác nhận axit manin đó là mình cần ép thử 5 kg thôi debug scale scale parameter đây có bước nhảy số lẻ lọc rồi tray mode power zero nói chung mấy cái thông số này cũng giống như mấy cái đầu cần khác thôi nó đều là tiện hơn nó bạn cảm ứng mình dễ chọn hơn ship rồi thử à, kết nối modbus với thằng này thử communication chọn commander command 2 này. Excel. có sẵn rồi okay. ok đây tại nó đang là 5 5 kg đó một bớt truyền lên ở đây đang thử mất bớt buôn hiện thị nó là số hết ASCII này là ASCII cơ bản thì nó cũng vẫn giống như cái đầu MKD01 tiện hơn là màn hình cảm ứng thôi nó sẽ thao tác nó dễ hơn là phím nhập số rồi gì nó dễ dàng hơn vì vậy thôi